Xin chào toàn thể anh em ba miền Bắc Trung Nam nha thì Hôm nay đến với Lộc thì Lộc sẽ giới thiệu cho anh em về bộ bài tất cả các mẫu bài nha anh em thì đây mình xin phép để mình giới thiệu cho anh em luôn hôm nay thì mình giới thiệu tới anh em là cái bộ bài lỗi 2021 mới nhất bài tam giác nha anh em bài tam giác đây còn đây là bộ bài thường à lộc đã để sẵn cho anh em xem nè đó rồi chờ tí lọc cho anh em xem để lọc rút ra cho anh em xem nha đây đây là bài tam giác nha anh em bài lỗi mới nhất nha rồi còn đây là bài thường nè anh em để cho anh em xem đó anh em coi thử cái độ sắc nét giữa hai bộ bài với nhau đó ok bây giờ là nhìn là không biết gì luôn nè đúng không chính xác chưa đó, anh em xem đi đây mình để gần vào cho anh em xem nha cho anh em xem trực tiếp nha đây đó anh em cứ xem đi đây là mình để gần luôn á xem trực tiếp đây là bên bài lỗi nè còn đây là bên bài thường nè anh em bài chợ nè như nhau nha anh em như một nha như hai trong một đó anh em thấy không đó đây cũng gọi là hai gối một chỏ nè anh em thấy không đó, cứ nhìn đây nha nhìn thấy nét căng rồi đây đó. mình để cho anh em xem tham khảo cho kỹ đó. nói chung là 99,9 phần trăm nha anh em không lệch một gam nào hết đó rồi. thì để mình nói sơ về cái bộ bài lỗi đó cho anh em biết bài lỗi là gì là nó gồm có những gì bài lỗi thì mình có gồm bài lỗi tam giác nè bài lỗi ô vuông nè bài lỗi số nè đó là những cái loại anh em thường hay chơi à, hôm nay thì mình giới thiệu cho anh em về cái bộ bài lỗi tam giác <coughs> đây à, bắt đầu mình xào mình trẻ nó cũng cứng như bài chợ luôn nha anh em không khác gì nha còn bài ngày xưa thì nó hơi mềm còn bài giờ rất là cứng đó cực kỳ cứng anh em thấy không rồi <coughs> bây giờ mình bắt đầu mình test từng cây một cho anh em xem nha rồi cái đây nè anh em cái đây là con đầm nè anh em đó anh em xem có biết gì không không đúng không đây mình dỡ nha một con nè rồi con này tiếp tục là con đầm nha anh em đây anh em thấy không thấy không mình để cho sát luôn đó ok đầm tiếp nè rồi con đây là con ri nha anh em đó anh em thấy gì không đó cho anh em coi cho kỹ nét đâu nét căng vừa bắt đầu rồi tiếp tục này anh em con đây là con năm nha anh em con năm đây mình dỡ nha đó đó anh em thử nhìn được coi có biết gì không thật sự là không biết đúng không con này là con chín nha anh em đùa anh em thôi con này là con 10 nha anh em anh em nhớ kỹ nha con này là con 10 nha anh em 10 10 anh em xem kỹ đi 10 hoặc ri chọc giỡn cho anh em cho xíu tí cho vui thôi anh em thấy không uy tín không ok chứ đúng không rồi con này là con ba nha anh em đó con này là con ba đó thì bên đây là mình để cho anh em xem cho kỹ đó thật là nét thật là căng bài này dễ lắm anh em bài này anh em mình đó chơi á, thì anh em chơi những uh, sòng nhỏ để mà anh em chơi ở nhà tại này mùa này mùa dịch á anh em đừng có nên đi ra ngoài chỗ nào mà chơi tập trung nha cứ đánh ở nhà thôi đừng có tham tiền to mà đi những cái chỗ nhiều nhiều đông đông công nó bắt rồi hút rồi là mình đi luôn á mắt nó nhốt luôn á <clears throat> rồi đó thì mình sẽ test máy cây đó cho anh em xem rồi thì ờ, anh em á ở nhà á có xem cái video này á, thì cứ liên hệ tới Lộc đây để Lộc đọc hai số điện thoại cho anh em 0786 01 1234 0786 04 1234 rồi đọc lọc lại lần nữa nha em 0786 01 1234 0786 04 1234 đó anh em cứ nhắc máy lên và alo cho Lộc thì Lộc sẽ tư vấn cho anh em nhiệt tình 24 trên 7 24 trên 7 nha anh em nhớ kỹ nha 24 trên 7 đó. còn những anh em nào cần tham khảo về những cái món đồ mà nó khác thì nhà mình cung cấp đủ cho anh em từ tài xỉu bầu cua sóc đĩa đó là những cái ngành chính đó còn bài lá thì anh em cứ chơi cái alo cho mình mình còn nhiều món đồ hay và lạ lắm anh em cứ nhắc máy lên alo cho mình nha rồi thì lọc hôm nay cũng nói đến đây thôi thì vì thời lượng nó có hạn anh em nào xem xong á thì nhớ ủng hộ cho mình subscribe cho mình nha anh em like cho mình một phát rồi kêu hết cái mùa dịch này thì lọc chúc anh em á, ở nhà giữ gìn sức khỏe đừng có ra ngoài đường rồi ok chào toàn thể các anh em